luyến thường kim ý vị ngọt hoạch quân cơ tuệ nhật sáng soi nóng dũng kiệt kiếm thường nặng gánh dạ sắc ấy mùi phong huyết là thế thế dục á phủ dung quốc gọi được mùi phong nguyệt nước đấy non đê mê quốc túy tây dường như ngọn cỏ canh cẩy trên bảo hà lại đây tiêm thuốc pha trà rước quan hoàng bầy sơn ông là con vua thượng đế diện mạo hồng hào dùng nghi tươi tốt khác nào hoàng ngồi nghe đàn hát nhà thú nhà viên lúc ầm phúc lặng xa Trà tàu thuốc lá ông bảy hoàng người công kéo siêu lúc thành yeah. vì đồng hoàng đi chấm linh ý, a à, tình ý cơ tình cơ ông bày gặp tiên sáng u sáng u liễu vàng diêu mà phù diêu ai người dày phút đau đồng đau đau đụng đau xe mây cho tôi a à, lối vào lối vào trong bào hà sơn sáng u sáng u liêu pha ở sơn đi bảo hà sơn có lối vào sơn the way khoan bắt đầu số trường sinh là ô Âu chết biệt ai người tâm nghi thật thảo nhiên tu nhân cùng là tích đức ông bảy chép biên cho rõ ràng chữ tâm thời tội phải mang lưới trời búa khắp bốn phương hại nhân thì nhân hại khó tìm đường thoát thân lên đứng trong phú khinh bần cây đức kia mà tươi tốt ông cho muôn phần mẹ cung đàn tiếng hát hôm nay ông độ cho các đệ tử phúc dày lộc dư người đồ